1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu 6 7 8 9 10 rồi thì trong 10 triệu này á bây giờ em sẽ đọc tiếp cái danh sách mạnh thường hỗ trợ 10 triệu này nha để cho chị biết những à, ai đã hỗ trợ cho anh Hiếu em mở cái màn hình điện thoại cho lên thôi không có anh không có ờ, biết Rồi đây là cái danh sách ờ, mạnh thường quân hỗ trợ 10 ờ, triệu cho anh Hiếu nha. À, đầu tiên đó là nhóm Dạ, ờ, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì à, phía trước màn hình đây chính là hình ảnh của anh Nguyễn Minh Hiếu sinh năm 1979 tại huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ và cái chân của anh ấy thì đang bị quậy tử thì hôm qua Phước có đăng một cái hình ảnh của anh ấy lên trên à, trang fanpage Phước Cần Thơ để à, xin à, quý mạnh thường quân hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh ấy thì à, hôm nay thì Phước được biết là anh ấy đang tiến hành phẫu thuật vào lúc 10 giờ sáng này và cũng vừa mới phẫu thuật xong thì phía trước mặt cô chú anh chị đây chính là cái chị trong gia đình người chăm sóc trực tiếp cho anh Hiếu như là cơm nước giờ em xin phép hỏi chị tên gì ạ? Dạ em Nguyễn Thị Nguyễn Quỳnh à. Nguyễn Thị Liệu Nguyễn Thị Liệu ha dạ. thì hồi sáng là ảnh uh, vô trọng phẫu thuật lúc mấy giờ chị dạ lúc 10 giờ lúc 10 giờ thì phẫu thuật là uh, tới mấy giờ là dạ, tới 1 giờ mới ra 1 giờ mới ra thì uh, ca phẫu thuật như thế nào ạ à? ok ha ok thành công ha à, và cái chi phí của ca phẫu thuật mình là bao nhiêu đó ạ à? dạ, 8 triệu rưỡi 8 triệu rưỡi à, thì hiện tại là là là tiền thuốc men luôn hay sao hay là chỉ là tiền phẫu thuật thôi tiền phẫu thuật tiền mổ thôi à. còn cái tiền thuốc hoặc là cái tiền uh, à, viện phí là mình chưa tính à, chưa à. tính thì nguyên nhân dẫn đến cái chân của anh bị như vậy là cái gì vậy chị là anh bị té cây mít xuống rồi trúng với miếng gạch không rồi à. bị đít dưới cái ngón giò rồi mới chở lên nhà thương thì à, la ra lau rửa vết thương thì nó à, à, phù ở trên là bị cái ngoại tử cộng gân à. rồi cắt bỏ cái cọng gân rồi mới may lại dạ. dạ cắt bỏ cọng gân luôn dạ. thì đó cô chú anh chị nhìn thấy cái hình ảnh ờ, nó nhìn nó rất là Phước không biết đăng lên đây thì ờ, không che hay là Phước che mờ thôi ha để nhìn sơ là mình sẽ thấy đó hình ảnh trên màn hình đó à, sao ta à, rồi à, ảnh à, hiện tại sức khỏe như thế nào rồi khi phẫu thuật xong dạ khi phẫu thuật xong bây giờ ảnh cũng tạm ổn rồi tạm ổn rồi ha à, thì còn hơi mệt dạ bị đứt cái ngón chân mà nó dẫn tới như vậy luôn thì giờ ờ, hôm nay thì ờ, hôm qua em có đăng em biết được cái hoàn cảnh của gia đình em có đăng thì cũng nhận được sự hỗ trợ của mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình mình à, 10 triệu để lo cái phụ cái chi phí nếu mà không có cái số tiền này thì gia đình mình làm gì có tiền đi em không có số tiền này là không có ờ, các mạnh thường quân hỗ trợ cho em là em không có khả năng có tiền để chi phí cho ảnh mổ với lại cái hoàn cảnh của ảnh ờ, rất là khổ còn có đứa con nhỏ mới 13 tuổi nữa à vẫn còn có con nhỏ 3 tuổi nữa giống như ờ, giờ em sẽ trao cho chị 10 triệu ha để chị vô chị thanh toán tiền viện phí uh, đáng lẽ ra là Phước sẽ vào bệnh viện luôn tuy nhiên là sức khỏe của anh Hiếu ảnh đang trong bệnh viện à, bệnh viện này là bệnh viện ờ, đa khoa thành phố đường Nguyễn Văn Linh nha đa khoa trung ương hả ảnh bây giờ đang chuyển ra phòng là phòng mấy chị là phòng ba bốn mươi ba bốn mươi lầu mấy dạ, lầu hai lầu hai khoa gì khoa bổng khoa bổng hả à mình bị cái chân vậy chuyển khoa bổng hả dạ. khoa bổng phòng ba bốn mươi lầu hai dạ. có, có số giường chưa à, số giường chưa à cứ vô phòng là thấy à phải không dạ, dạ à, Liêm mà mở cặp này ra lấy giùm anh 10 triệu như này à, ngăn ngoài á ngăn ngoài ngăn ngoài ngăn ngoài đây ờ, rồi anh có để riêng. rồi đúng rồi rồi đúng rồi đưa cho chị à, đếm à, cho chị cái đi rồi anh đọc cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ một triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu 6 7 8 9 10 rồi thì à, trong 10 triệu này á bây giờ em sẽ đọc tiếp cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ 10 triệu này nha để cho chị biết những à, ai đã hỗ trợ cho anh Hiếu em mở cái màn hình điện thoại lên thôi không có anh không có ờ, biết rồi đây là cái danh sách ờ, mạnh thường quân hỗ trợ 10 ờ, triệu cho anh Hiếu nha à, đầu tiên là nhóm ờ, mạnh thường quân của Bích Nhi Ngọc Hiếu hỗ trợ 2 triệu ba à, chị Mùa Xuân hỗ trợ 3 triệu cô chú Hồng Cường ở Vũng Tàu hỗ trợ 300 ngàn đồng em A Tiền hỗ trợ 300 ngàn đồng Bà Nguyễn Thị Như Mai 100 ngàn đồng còn Mạnh Thường Quân ẩn danh với số ghét cuối là 142 à, 527 hỗ trợ 100 ngàn đồng em à, Tiffany Ngọc hỗ trợ 300 000 đồng em trai của em à, Tinafi Ngọc tên Tiên hỗ trợ 200 000 đồng bạn à, Trà Đinh Quốc hỗ trợ 100 000 đồng bạn Trần Thị Điệp hỗ trợ 200 000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 143643 hỗ trợ 100 000 đồng bạn Lý à, Lê Lý Thị Thí Hằng hỗ trợ 100 000 đồng à, bạn Đặng Tuyết Thu Hoa Thư gì đó hỗ trợ 100 000 đồng một à, mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 548148 với nội dung là anh Phước à, nhờ anh chuyển dùm cho anh Hiếu bạn à, Diệu Hiền hỗ trợ 100.000 đồng một bạn à, với à, mã tên là MA hỗ trợ 100.000 đồng cô Cúc hỗ trợ 200.000 đồng bạn Hải Âu hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 160626 hỗ trợ 100.000 đồng bạn Đỗ Ngọc Thanh Mai 100.000 đồng em Diệu Đức 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là à, ờ, 183604 xin gửi tặng anh ờ, các ngón chân bạn ờ, Trần Hữu Tình 100.000 đồng nó bị che cái này à, bạn Bùi Thị Bích Quyền 200.000 đồng bạn Gigi Sara 200.000 đồng chị Nguyễn Kim Tiến 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 122425 hỗ trợ 100.000 đồng thì tổng cộng là 10 triệu à hiện giờ 10 à, triệu em đã trao cho chị dạ. thì những cái ờ, cái đó là cái ờ, các cô chú anh chị thương cho hoàn cảnh của mình hỗ trợ hiện giờ chị có gửi lời cảm ơn dạ, không ạ em uh, xin chân thành cảm ơn uh, bên uh, các cô chú các anh các chị đã ủng hộ cho chồng cho cho anh Nguyễn Minh Hiếu uh, là chúng ta phẫu thuật hội sự Việt Nam và dạ, con cũng xin cảm ơn các cô chú các anh các chị đã, uh, à, đã ủng hộ cho, cho, cho ảnh rồi vậy à, chị cũng giữ gìn sức khỏe nha rồi ok đó và giờ vậy xong đó thôi vậy phước cũng uh, xin cảm ơn nha và hẹn gặp lại cô chú anh chị à, à chúc sức khỏe nha mong rằng mau bình phục về yeah, yeah.